cái tủ mướn nhà thì nói chung là nó đầu tư cái thì cái toilet chỗ khác còn anh là anh đánh vô toilet của anh là luxury luxury là đẳng cấp là thiết bị tối tân và gạch ốp cực kỳ hiện đại mùi thơm thoang thoảng mở cửa ra ngủ luôn trời đất ơi rồi lao công người ta chùi trời cái cầm xà bóng sẽ biết đâu chùi vành này nữa chùi chùi chùi nhìn móng lửa nóng ra Duy Nguyễn Chim Chúa Giám đốc Triệu Chi Building hoành tráng. Nội thất châu Âu. Thiết bị gym USA. Chất lượng dịch vụ chuẩn BBT. Ola Gym, đẳng cấp 5 sao khu Nam Sài Gòn. 102 Lý Phục Man, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. À, xin chào mấy em đến với chương trình à, Duy Nguyễn Vlog về bất động sản Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ những cái kỹ năng, như cái quyết Để anh ngày hôm nay anh tuổi trẻ người đứng đây có tứ trụ Sài Gòn nha thì ờ, trong quá trình xây dựng tứ trụ Sài Gòn nó giúp cho anh tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm từ vấn đề là thứ nhất là tìm nhà tìm đất thứ hai là mua đất thứ ba hợp đồng thứ ba ký tá pháp lý xây dựng này nọ đồng thổ khởi công đi vào hoạt động ok bc mệt quá <laughs> thì à, cái bbt quận 7 của anh là khu nam Sài Gòn đó, nó kêu là Di Nguyễn Tower quận 7 bbt khu nam Sài Gòn thì à, chuẩn bị khai trương chuẩn bị khai trương nha nói chung là cũng gần thôi ngày 7 tháng 7 đúng không ngày 7 tháng 7 năm à, năm 2020 17, vào lúc 7 giờ 7 phút đó còn option đó không kịp thì vừa giờ đợi xíu đó là 17 giờ 17 phút ngày 17 tháng 7 2020 còn nếu mà cái đó mẹ là không được nữa đó thì giờ thêm cú nữa là 17 giờ 17 phút ngày 27 tháng 7 2020 đó, một trong ba ngày nha mấy em vậy tại sao nói được cái việc đó tại vì có nhiều tiền nói chung mà xây nhà chỉ có tiền rồi mà cảm thấy là chơi được là chơi thôi bây giờ tụi em nhìn tới cái sàn penthouse rồi đó tới cái sàn penthouse rồi đó không biết penthouse là gì lên google search trong một dự án cao tầng nó mắc nhất là cái shop house và cái penthouse thôi hiểu không trong một dự án cao tầng nó mắc nhất là cái shop house với cái penthouse thôi shop house thì dùng để làm nail penthouse thì dùng làm bar ok vậy thì anh ví dụ một cái cho tụi em có sụt để chèn đó là khu shop house bên quận 7 ngay chỗ đường à, đường đường à, đường tôn nhật tiên cái đó là khu shop house rất là nổi tiếng và sầm quốc và đẳng cấp dân chơi đó mà thậm chí qua đó ta chơi chó nhiều nữa cái đó là khu Hồ Bản Nguyệt đá phổi xanh của khu quận 7 khu đại gia very very vip khu Phú Mỹ Hưng mấy em hãy dẫn gái một lần cho nó ăn đi thấy cảnh khổ anh ăn bữa bít tết hai người gần 10 triệu sẵn tiện để chỉ quán luôn cái quán này là quán ở đó có một quán một thôi à big steak argentina có một quán một thôi vô ông đó đi nói tiếng anh không à cái anh vô nó ủa chết mẹ rồi tôi nhớ tao đang ở việt nam mà xong cái nó, nó kêu excuse me I cannot Việt Nam I, I cannot speak I cannot speak Vietnamese Vương Long English please nói gì qua ok được xong rồi cái hồi tao nói ok chấp mày luôn chắc nhỏ đó Philippines qua xin việc xong cái hồi cái quản lý qua tiếng việt ủa đây chỗ này em bán cho người nào vậy nó giờ bán cho hai luôn sau nãy gặp nhỏ nó không biết nói tiếng việt tại bạn nó mới vô bạn đó phục vụ cái bàn này nên nói chung là cũng hên xui vậy thì anh yêu cầu người nói tiếng việt được không được em sẽ thành phục vụ anh đó đó là cái quán uh, bistec argentina vô đó ăn có hai loại bò bò đó thì nói chung là con bò út thôi nhưng mà bò nó có hai loại bò bình thường với bò platinum cái bò platinum là bò cực kỳ mắc luôn anh ăn là nửa ký cù platinum nửa ký bò platinum gần 10 triệu tiền bill tiền bo không tính tiền bo không tính móc ra 500 bo luôn tại vì á ở ở bên mỹ á, anh ăn mà 10 triệu là anh bo nhiêu em biết không anh ăn 10 triệu là anh bo khoảng chừng gần 2 triệu đó oh, triệu 8 triệu 9 gì đó thì tại tám thì ở Việt Nam bo 500 lời hơn mày ở Việt Nam nó là chỉ là thuế không có tiền bo đó là chia sẻ cái khu mà shop house very VIP cái chỗ đó là xe hơi không chơi được mày muốn đậu xe hơi giờ mà đậu có chỗ hết mày thích mà đậu ngoài đường camera 4 tầng thằng nào dám ăn trộm còn không thì vô hầm cái chỗ đó là hơi bị sang đó mấy em nó thật sự dẫn gái nó ăn đi nha quận 7 mà anh nói về đen chi cái khu đó là nhà 5 phút cái khu đó là nhà 5 phút tại khu phú mỹ hưng anh nói rồi anh không mua nhà dự án cuộc đời không bao giờ mua nhà dự án anh mua cái nhà 102 đi phục mang cách chỗ đó 5 phút thì bây giờ 102 đi phục mang đang đổ sắt cái sàn shop house Ủa xin lỗi mấy em sàn penthouse đó thì khi mà đổ sắt xong cái sàn penthouse là chuẩn bị đổ tiền vô hoàn thiện xây ốp lát các kiểu thì vào lúc không biết nữa mấy giờ chưa biết tuần sau khoảng 10 ông thầu 10 ông thầu con họp meeting nha anh tại cái phòng này wow. để chốt triển khai này kia là lúc đó đó là tuần sau là anh bơm tiền hơi bị nặng á à, để những cái dự án nó bắt kịp tiến độ này nọ kia trong đó có một dự án cực kỳ tốn kém đó là thiết bị vệ sinh gần 1 tỷ đồng thiết bị vệ sinh thì cái gì gọi là thiết bị vệ sinh thiết bị vệ sinh là bồn cầu bồn tiểu dồi sen đó đó là những cái đó là kêu thiết bị vệ sinh không tính phần ốp lát không tính cái phần ốp gạch gì nha không tính cái đó là phải thiết bị đó là là, là cái chuyện mà gạch ốp thôi còn thiết bị là những cái thiết bị mình gắn vào anh xài hệ cooler ai nói tao ngu tao chịu với tao xài đồ mất tiền không à đó em đi dưỡng khách sạn năm sao mà năm sao có năm sao xịn năm sao việt nam không có tuổi oh, nó thiệt sao việt nam sao ảo nha mấy em mà em đừng thấy mấy khách sạn ngoài để hai sao là là là hai sao đâu tụi nó không có sao nào hết á hai sao tính giờ ba giờ đầu năm chục giờ sau thêm hai chục nó bảy chục sao kỳ vậy rồi ba sao bốn sao việt nam xạo không sao quốc tế mà là chuẩn anh ví dụ một cái sao cho tụi em thấy bây giờ ninh ninh thuận tên đi rồi đúng không thôi giờ đi ra ra ra, ra ngoài à, con đảo đi xích xem nha tụi em chàng hình cho tụi nó ghiền đi xích xem đi cái đó sao thiệt quá có nhiều đâu mười mấy triệu nên thôi rồi quay lại vấn đề ngày hôm nay anh sẽ nói về à, cái tầng thiết bị vệ sinh của anh là cái tầng đắt tiền nhất của công ty không phải đắt tiền nhất à mà không phải đắt tiền nhất anh sorry cái à, tầng 7 cái quận 7 của anh đó mà tụi em biết một sàn là bao nhiêu mét vuông đúng không một sàn 300 mét vuông hơn sức sống bạn ơi anh không nhớ chính xác mà mà 300 mét vuông hơn một chút thì một sàn nó chia làm hai phần một phần làm yoga dance nó hư nó nhìn ra mặt tiền view cửa hoàng hôn đúng không tập yoga thần thái đó dọc một cái lối đi hoàng gia lối đi rất là hoàng gia mấy em option 1, option 2 bí mật thiết kế là thiết kế option 1 đó option 2 anh không tiết lộ được em nếu mà chúng ta cái gì cũng tiết lộ được thì chúng ta không có trận đại thắng điện biên phủ ok nha rồi à, toilet nam một bên toilet nữ một bên nói chung á, thì à, cái phong cách của anh đầu tư thì nó khác cái tụi mướn nhà cái tụi mướn nhà thì nói chung mà nó đầu tư cái thì cái toilet của khác còn anh là anh đánh vô toilet của anh là luxury luxury là đẳng cấp là thiết bị tối tân và gạch ốp cực kỳ hiện đại mùi thơm thoang thoảng mở cửa ra ngủ luôn à, đó là cái mục tiêu của anh thiết kế về toilet thì nói chung á trong vấn đề toilet thiết kế nó có những cái lúc mà sai lầm giống không anh kể cho em nghe sai lầm bên quận 12 lúc đó trên thiết kế là ba phòng tắm nữ ba phòng tắm nữ nhưng mà tự nhiên ngày khai trương bà con gái đâu vô đăng ký quá trời mày đúng không ở bển chơi kỳ lắm nha nó vô đăng ký đông hơn nam nữa mà tưởng nó vô đăng ký làm gì vô đăng ký tập yoga không à <laughs> đăng ký tập yoga không mà tự nhiên đang tập xong rồi cái uh, giáo viên tan lớp ra cái xả một lượt luôn trời ơi má ơi ba phòng chịu không nổi ông ơi ba phòng chịu không nổi lập tức làm thêm trong vòng trong đêm luôn thiết kế thêm order gấp làm thêm ba phòng được sáu phòng đó là cái điều tính không tới tại vì anh anh chưa có đo lường được cái bên quận đó đó là người ta thích yoga hơn người thích gym đó nên bên dùng quận 7 giờ rút kinh nghiệm rồi bên quận 7 của anh là cái hệ toilet cực kỳ mạnh nha mấy em nó mỗi tầng một mỗi tầng thì một toilet hơi quá nói chung hệ mật độ toilet của bên quận 7 nó cao nhất trong bốn trụ của anh và cái toilet chủ lực nằm ở trong cái nhà trong cái khu khu vệ sinh đó, khu locker rồi đó đó khu đó, đó là coi như là bồn tiểu năm cái bên đây bốn cái cô giờ thấy đáy hết đâu chưa bao giờ tại vì đây là bồn tự động ba ơi bồn xong rồi đô vô xả nước này nó thơm tho sạch sẽ cả ngày trời đất ơi rồi lao công người ta chùi trời đất ơi cầm xà bông sẽ biết độ chùi vành này nó chùi chùi chùi nhìn móng lưỡng đúng chưa ở bồn đồng bảy của anh đó là bồn tiểu nhiều nói chung là số lượng thiết bị vệ sinh số lượng thì nó sẽ nhiều hơn gấp đôi bên bình tân nó nhiều hơn gấp đôi bên bình tân đó nên tụi em nhìn qua những cái thước phim đi và tụi em nhìn qua này này kia nó có sông hơi này nó giống y chang thôi nói chung nó cũng không khác nhau gì so với bốn trụ của anh đã làm nhưng mà nó nhiều số lượng hơn nó nhiều số lượng hơn đúng rồi và cái không gian của nó không gian không cột nó tạo một cái phòng cảm giác nó rộng lớn nó hung hút đó khi mà tụi em đi thang bộ lên hoặc đi thang máy lên tụi em sẽ bước vô trong khu toilet sang trọng cái chỗ đó là chỗ để nổ thật sự anh thích nổ về toilet anh rất tự tin về toilet của brt hệ thống toilet của BBT là nói chung là anh rất tự tin anh đi rất nhiều toilet rồi anh đi đâu cũng vậy thôi chui toilet người ta đi vô bất cứ nhà hàng nào không mắc đáy phải vô kiếm toilet một cái cái đó là cái, cái, cái thói quen của anh để anh nhìn nhận rằng coi ừ cái ông này làm toilet tốt hơn tao chưa ông kia làm toilet tốt hơn tao chưa và giờ đây anh tự tin là toilet của BBT là một trong toilet đáng tự hào thề luôn vô comment đi không comment được nhất là mình bảy nữa đổ bao nhiêu tiền sức bao nhiêu tiền bao nhiêu của bao nhiêu công sức vô trong cái hệ thống nhà vệ sinh và chắc chắn là nó là anh phải cố gắng làm thật tốt nam và nữ nữa nữ là lúc đầu tiên tính chơi hai cái vòng tắm nhưng mà sợ mấy bà nằm đó hoài đúng không sợ mấy em sợ nằm đó hoài này nó thôi nên dự án vòng tắm thì hủy mình là dịch vụ thôi nhà tắm mà đủ rồi khu mách cấp này nọ kia là ngon lành còn thứ hai cái anh muốn trao muốn trao đổi đây là cái gì cái dự án mà gọi là là là, là không phải dự án mà là cái phòng yoga cái phòng yoga bên quận 7 nó sẽ rộng lớn nhất và nó không cột không gian nó đẹp nhất đó tụi em thấy nhìn phòng yoga đi kính là mình quận bảy anh chơi một hệ kính rất khác đúng không cũng nhà thầu cũ nhưng mà chơi hệ kính rất khác hệ kính của châu âu nha đó và cái cái cái cái, cái view nhìn ra cửa nó rất là là, là là là là đẹp phòng nó rộng thực hiện được số lượng lớp nhiều có thể là lớp nhiều hơn anh em chỉ một phòng yoga thôi anh không có giống như bọn kia bọn kia nó làm nhiều phòng nó làm lum la hết mệt anh không có đất anh nghèo lắm nói chung anh mua được cái đất có trăm mét vuông là xây được cái nhiêu đó lâu thôi lao động rừng xây tương lai còn đó là bờ vai điểm tựa của tình yêu là thể thao nam tinh chẳng nói nhiều là Ben Rescario ăn uống kèm master và nhiều bữa đó và cái và cái và không gian cho yoga anh chỉ là nhiêu đó thôi được được được thôi mệt quá mẹ kiếm mấy đồng tiền không em khó quá thôi dẹp tôi đi qua chỗ khác ám <laughs> đó Vậy thì em nghĩ coi phòng yoga của anh chia đôi Giang Sơn Cứ cho lại kia 300m thôi thôi thì chia đôi Giang Sơn và là 150m phòng yoga Nguyên phòng yoga thôi 150m đó em 150m là gì? Ngang 10 dài 15 ok Ngang 10 dài 15 đủ rộng hun hút chưa? Sợ ma thấy bà luôn đó chứ giỡn Đúng không? Vậy thì trong cái phòng đó để trống à, Để trống thì option B Plan Plan P Plan P anh làm gì? Ờ anh lấy nhôm kiến là anh ngăn Anh ngăn được ba phòng đúng không là ờ, hợp lý không hợp lý không anh lấy nhầm kiến thanh ngăn thôi có gì đâu khó đúng không bởi vậy á anh cái phòng yoga của anh nó xuyên suốt nó rộng lớn là một trong những điểm anh rất là tự hào vậy thì cái phòng yoga đó làm gì qua đó quay phim cũng được em oh, nói chung cái bbt quận 7 của anh đó là nó đổ sàn đổ tấm đổ này đổ nọ nó rất là nhanh mấy em thấy tiến độ kinh hồn chưa không nào đi hết giấc mơ xa tình yêu sự nghiệp rồi cũng sẽ rời ta cô đơn thất bại ước mơ không thành ô bây giờ nó cái hình nè em nhìn hình nè trời ơi hình này mới có gọi là là là là, là tầng tới sàn penthouse thôi mà nghĩ tới giờ khai trương luôn rồi đó xây luôn kỳ này không có mít đâu <laughs> cái quận 9 là nó nó nó mít anh thừa nhận cái quận 9 nó khổ quá giờ dính corona rồi tháng 6 mới khai trương anh tính ngày 30 tháng 4 rồi nhưng mà bây giờ anh tính tháng 6 tại giờ tháng mấy rồi bây giờ là tháng 3 rồi đúng không tháng 3 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 5 khai trương sau kịp tháng 5 khai trương là nếu mà tháng 5 khai trương là rất là chụp giật vậy thì tháng 6 khai trương tháng 6 khai trương là nó sẽ ổn qua xong rồi qua được kia tháng 7 khai trương chơi cho nó mới sốc em đâu mới chơi thôi mấy chị nguyễn sốc lắm thằng duy nguyễn mà nó nó nói chung là nó nó nhiều view giờ tại nó sốc thôi à không có được cái gì hết trơn trọi á mà nó sốc nó sốc thiệt <laughs> nó sốc thiệt mấy em mấy em thường thôi thôi thông cảm với anh là phật anh nói vậy thôi thì à, còn có những dự án nữa mà chia sẻ trước nó lộ tại vì bên quận 7 á nó còn những cái dự án của anh rất là lớn nhưng mà tại vì anh là người thứ nhất anh là blogger thứ hai anh là giám đốc thì hai tính năng này phải tách biệt với nhau vlogger thì chém gió thôi <laughs> còn nếu mà giám đốc thì làm thiệt. còn mà bây giờ đây anh chia sẻ cái gì ra ta không biết đối thủ của anh nó mò đường mấy em nên thôi anh cũng không nói được anh biết vậy đi giờ nói chung là em nhìn vô hành đi em sẽ thấy nó có những cái nó mới thứ nhất á, là trên trần nó làm thạch cao rất khác mấy trên trần thạch cao rất khác đâu giống mấy kia đâu đúng không trên thần thạch cao mà có đèn bbt đồ cái này khó này này chưa kiếm ra thầu em nào biết thầu làm được chữ này nha ê chèn hình cho mày biết thầu nào làm được kiểu này liên hệ anh đi offer anh giá mềm anh làm luôn còn mà chém tao thì nách thế thôi đó trên trần trên trần có cái đèn có cái đèn chỗ với tôi đẹp lắm em ơi đó tròn đẹp lắm nè trời ơi mày biết nhìn hình đó mày rồi bây giờ kiến thì thôi có rồi tụi bay không thầu nữa đâu còn này là gạch giả đá cũng có rồi tụi bay không thầu nữa đâu để kiếm cái gì cho mấy em thầu trời ở khu yoga ai còn cái nữa bây giờ yoga tụi em nhìn thấy không anh lót nóng gỗ nè nhìn cái dách nha bây giờ thằng nào làm được mấy cái hình đó nhớ nhớ nhớ làm được mấy cái hình với cái logo cho nóc nhà nhìn nhan nhìn nhan liên hệ anh liên hệ anh bây giờ anh làm gỗ cho mày mày kiếm sao in hình dáng vô đúng mấy thế luôn nha đúng là là là là là là là, là, là 72 kiểu này nha à giờ kiếm thầu mấy em anh cho đẹp vô thôi muốn cái gì nữa đúng không rồi tiếp tiếp tiếp tới cái sơn ở ngoài sơn chắc sơn sơn được rồi mày có thầu hình nhọn gái không hình nhọn gái cởi tuồng ngay cho cửa toilet đó cái chỗ để cho biết toilet nữ không ơi còn bây giờ toilet nam dễ lắm lấy hình anh nè chụp sái ám hình trắng xong rồi cái lột đồ ra quay góc này chụp cái rồi giống luôn <laughs> ha đó hình hình thầu thầu thầu thầu thầu cái hình nha nó thì tầng 2 nó vậy thăm em tầng 2 nó có nhiêu đó thôi nha rồi xong video tiếp theo anh sẽ lên tầng 3 lên tầng 3 anh sẽ chia sẻ những cái những cái hệ máy rất là lạ mà mấy em chưa từng thấy bao giờ mà nó sẽ đổ tiền vào nó đầu tư trong BBT quận 7 tại vì cái BBT quận 7 là BBT khu Nam anh đánh khu Nam rất là mạnh tại vì anh